Xin chào quý vị và các bạn Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình youtube do Thế Sơn Toyota thực hiện Nếu quý vị đang quyết định mua chiếc xe Fortuner máy xăng một cầu này bằng hình thức trả thẳng hay trả góp thì hãy theo dõi hết video ngày hôm nay Toyota Fortuner 2019 ra mắt thị trường ô tô Việt Nam thay chân cho thế hệ cũ không hổ danh là một chiếc xe chủ lực của thương hiệu xe hơi Nhật Fortuner 2019 nhanh chóng thu hút lượng lớn đơn đặt hàng chỉ sau vài tháng ra mắt và tiếp tục trở thành mẫu SUV 7 chỗ ăn khách nhất tại nước ta. Fortuner 2.7 AT là một trong những dòng xe SUV 7 chỗ máy xăng hiếm hoi trong phân khúc xe SUV gia đình hiện nay. Kiểu dáng cải tiến hoàn toàn mới, hệ thống an toàn đầy đủ và thiết kế mạnh mẽ. Giá xe lại không quá đắt với mức tiêu hao nhiên liệu khá khiêm tốn so với cùng phân khúc. Toyota Fortuner đang là sự lựa chọn của rất nhiều khách hàng muốn sắm cho một chiếc xe sử dụng gia đình và công việc.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 Lệ phí trước bạ 115 triệu đồng. Lệ phí đăng ký biển số là 11 triệu đồng đối với khách hàng thành phố và 1 triệu đồng đối với khách hàng tỉnh. Đăng kiểm 340.000 đồng. Lệ phí sửa chữa cầu đường 1 triệu 560.000 đồng đối với khách hàng cá nhân và 2 triệu 160.000 đồng đối với khách hàng doanh nghiệp. Bảo hiểm bắt buộc 950.000 đồng. Bảo hiểm vật chất xe 17 triệu 825.000 đồng.